Huyền Trang xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi số thứ 6 phát sóng của TTB TV. Chúng ta sẽ bắt đầu bản tin bằng nội dung chính sẽ phát sóng ngay sau đây. Dự án Green City Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ thi công. Khu chung cư cao cấp Green City Bắc Giang là dự án tiếp theo của chủ đầu tư TTB Group Nơi đây được đánh giá là một trong những dự án tạo ra bước đột phá cho thị trường bất động sản Bắc Giang ngay tại thời điểm này. Sau đây là nội dung thông tin chi tiết. Như đã biết, Green City là dự án vừa được ra mắt không lâu của chủ đầu tư TTB Group. Khu chung cư cao cấp Green City Bắc Giang là siêu phẩm mới, tiếp nối thành công của chuỗi các dự án bất động sản từng làm mưa làm gió tại thị trường Thái Nguyên. Nhưng lần này sẽ là một dự án mang phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng nằm ở vị trí đắc địa tại thành phố Bắc Giang xinh đẹp. Green City tọa lạc ở vị trí được mệnh danh là khu đất vàng thuộc khu dân cư đường Sương Giang, thành phố Bắc Giang với tổng mức đầu tư là 1.200 tỷ đồng trên diện tích hơn 1,6 hecta gồm 4 tòa chung cư cao 21 tầng và hơn 1.000 căn hộ. Công trường Green City vẫn ngày ngày rộn vang tiếng ca của động cơ máy xúc, máy đổ bê tông của những người công nhân miệt mài lao động hai tòa CT1 và CT1A của Green City đang gấp rút chuẩn bị đổ sàn tầng 7. Mọi công tác thi công đều được chủ đầu tư quan tâm, giám sát chặt chẽ, đảm bảo độ an toàn và chất lượng tốt nhất cho công trình. Bên ngoài công trường Green City, cuộc sống năng động của cư dân vẫn được diễn ra hàng ngày. Không gian đều được bao phủ bởi hệ thống cây xanh tươi mới. Green City, khu chung cư năng động, đa dạng tiện ích với đẳng cấp riêng biệt. Đây chính là một thành phố xanh thu nhỏ trong lòng Bắc Giang. Dự án đã góp phần làm thay đổi diện mạo, đưa Bắc Giang trở thành điểm sáng của lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại thời điểm này. Thông tin trên đã khép lại bản tin của TTB TV. Tôi sẽ gặp lại quý vị và các bạn vào những số tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.